Kính chào quý vị và các bạn, xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin Tổng trọng lại mạnh miệng hô hào chống tham nhũng để đánh bóng tên tuổi. Chống tham nhũng không ngừng nghỉ. Phòng chống tham nhũng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng không nghỉ và chỉ có tiến lên. Đó là tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào ngày 5 tháng 8 vừa qua. Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2021 được nêu ra tại phiên họp cho thấy Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 70 tổ chức đảng và hơn 8.000 đảng viên, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Báo cáo cũng cho biết có 1.850 vụ án mới bị khởi tố liên quan đến tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời cũng đã xét xử kịp thời 4 vụ án tham nhũng trọng điểm, vụ tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Ethanol Phú Thọ, Tổng công ty xe lắp dầu khí Việt Nam, vụ tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, vụ tại Bộ Công Thương và Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco liên quan đến dự án 246 Hai Bà Trưng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, vụ công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp cho biết các cơ quan khẩn trương đưa ra xét xử 5 vụ án trọng điểm khác trong năm 2021. Trong vai trò chủ trì phiên họp lần thứ 20, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác chống tham nhũng phải làm mạnh hơn, quyết liệt hơn và phải nhân văn nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục khẩu phục. Trước đó tại phiên họp đầu tiên kỳ họp 11 của Quốc hội diễn ra vào ngày 23 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết công tác phòng chống tham nhũng ngày càng triển khai quyết liệt và có hiệu quả, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe cảnh tỉnh lớn. Giới quan sát, hiệu quả chống tham nhũng là không hiệu quả. Blogger Đỗ Ngà, một người theo dõi sát sao tình hình chính trị xã hội Việt Nam, vào tối ngày 10 tháng 8 lên tiếng về AFA liên quan phát biểu cùng tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về công cuộc chống tham nhũng do chính ông Trọng phát động từ năm 2016 hiệu quả là không có hiệu quả bởi vì xảy ra tham nhũng là bản chất của bộ máy công quyền này bản chất của một nhà nước nào không minh bạch thì tạo cơ hội cho tham nhũng trong khi đó tất cả những số liệu mà người dân yêu cầu minh bạch thì không bao giờ họ minh bạch bộ máy từ thời các tổng bí thư trước đó cho đến bây giờ thì vẫn như vậy có khác nhau khác về tham nhũng thôi Blogger Đỗ Ngà dẫn chứng các vụ án tham nhũng được phanh phui và khởi tố ngày càng nhiều, chỉ là bề nổi của tảng băng tham nhũng tại Việt Nam. Bằng chứng là các vụ án tham nhũng càng ngày càng nghiêm trọng với quy mô lớn hơn và có sự tham gia dính líu của giới chức lãnh đạo cao cấp như các cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến. Thật ra sự chống tham nhũng không hiệu quả bằng phòng tham nhũng. Giống như chúng ta ở trong một căn nhà thì phòng cháy vẫn tốt hơn chữa cháy. Chữa cháy thế nào thì căn nhà cũng rụi rồi. Cho nên phải nói đến gốc rễ, nói rộng hơn là thay đổi thể chế, còn hẹp hơn là thay đổi những cơ chế nhỏ trong đó. Cả hai lĩnh vực này thì bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam đều chưa thực hiện được. Cho nên theo tôi nghĩ chống tham nhũng xong thì bộ máy vẫn như xưa. Qua một lần trao đổi với AFA liên quan công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A hồi hạ tuần tháng 4 năm 2021 nói rằng để chống tham nhũng được hiệu quả thì Việt Nam cần phải xây dựng bốn thể chế quan trọng đó là thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và có các tổ chức xã hội dân sự hoạt động lành mạnh và sôi nổi. Trong cùng thời điểm hạ tuần tháng 4 năm 2021, tiến sĩ Hà Quang Hợp nêu quan điểm của ông với ASFA rằng chống tham nhũng ở Việt Nam phải kết hợp nhiều hoạt động. Tiến sĩ Hà Quang Hợp nhấn mạnh, một trong những hoạt động quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của các bên liên quan, trong đó có người dân, hướng họ tới sứ mệnh phụng sự đất nước, theo ghi nhận của truyền thông nhà nước Việt Nam, trong thực tiễn có không ít những trường hợp tố cáo tham nhũng lại bị trù dập trả thù. Đơn cử trường hợp thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một giáo viên được biết đến như là tấm gương chống tiêu cực trong ngành giáo dục, hồi trung tuần tháng 3 năm 2021 đã chia sẻ với AFA. Tôi có thể thấy mặc dù chủ trương của chính quyền là bảo vệ khen thưởng người tố cáo, nhưng việc trả thù, trù dập người tố cáo diễn ra thường xuyên và chưa bao giờ chấm dứt – chưa bao giờ người trả thù vùi dập người tố cáo ấy mà bị xử lý thích đáng. Họ bao che bưng bít nhau, và tôi cũng thấy hiếm khi nào người đứng đầu quốc gia lên tiếng trừng trị những người chuyên quyền đã vùi dập người đấu tranh tố cáo. Như trường hợp của tôi bị hiệu trưởng cũ vùi dập 7 năm trời không nương nương, thuê xã hội đen đánh mình, làm đủ cho mặc dù mình là người được quan chức cả nước biết đến, nhưng ông ấy vẫn thách thức không hề bị xử lý. Ông Trọng quyết tâm chống tham nhũng để đánh bóng tên tuổi. Blogger Đỗ Ngà đưa ra nhận định của ông về quyết tâm chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Thật ra, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam giống như là công tác quảng bá cho bản thân ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đúng hơn. Tại vì khi ông Trọng buộc tội hoặc đưa vào tù những quan chức này, thì sẽ lấp về những quan chức khác. Thực sự, những quan chức khác đó có tốt hơn những quan chức cũ hay không thì lại là một vấn đề nữa. Rõ ràng từ trước tới giờ qua các thời kỳ tổng bí thư thì ông Trọng chống tham nhũng quyết liệt nhất. Tức là thành tích của ông Trọng, thành tích để tô hồng cho bản thân ông Trọng rất là ấn tượng. Nhưng mà sau khi ông Trọng chống tham nhũng thì bộ máy được sạch hơn hay không? Đó mới là vấn đề quan trọng. Trong khi hầu hết người dân không quan tâm đến vấn đề sau chống Đài AFA ghi nhận một số nhà quan sát tình hình Việt Nam nhận định công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, thực chất là công cuộc thanh trừng phe nhóm nội bộ lẫn nhau. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, người tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2014, nêu lên quan điểm của ông với AFA hồi cuối tháng 12 năm 2020 rằng một khi cương lĩnh chính trị của Đảng là cao nhất hơn cả hiến pháp, thì mọi hành động chống tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ thời gian nào cũng chỉ là để bảo vệ lợi ích của Đảng, chứ không phải là bảo vệ lợi ích của dân một báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International về chỉ số nhận thức tham nhũng toàn cầu năm 2018 đã xếp Việt Nam vào hạng 117 trên 180. Hạng này tụt 10 bậc so với năm trước đó. Tuy nhiên, chỉ số này năm 2020 của Việt Nam tăng lên 104 trên 180. Tổ chức hướng tới minh bạch Towards Transparency nhận định chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI của Việt Nam – có xu hướng cải thiện khá tích cực, cho thấy Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, nhưng cần phải quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng tăng vì sao? Chống tham nhũng càng tham nhũng. Tại phiên báo cáo công tác của cơ quan tư pháp trước Quốc hội diễn ra trong ngày 4 tháng 11, Tổng Thanh tra Chính phủ ông Lê Minh Khái trình bày báo cáo năm 2019 với ghi nhận rằng công tác phòng chống tham nhũng dù đạt kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng một số cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan phòng chống tham nhũng lại có hành vi tham nhũng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu rằng bà đồng quan điểm với kết quả báo cáo năm 2019. Bà Lê Thị Nga nhấn mạnh tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng trong năm 2019 tăng so với năm trước đó. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Hùng thuộc tỉnh Thái Nguyên còn lên tiếng phản ánh rằng vấn đề này được Ủy ban Tư pháp nêu lên trong nhiều năm, thế nhưng tình hình không có chuyển biến mà thậm chí còn phức tạp và có chiều hướng gia tăng theo từng năm. Đương nhiên là như thế, từ Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Ban dân vận Trung ương nói với AFA rằng kết quả báo cáo trước Quốc hội như vừa nêu không có gì mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Ông Nguyễn Khắc Mai lý giải. Điều này gần như là thói quen và quy luật rồi, bởi vì rất dễ hiểu là khi một nhà nước toàn trị do một đảng cầm quyền và không có ai kiểm soát thì tất yếu là các cơ quan trực thuộc nhà nước lũng loạn thôi, bởi vì có ai kiểm tra kiểm soát được họ đâu. Có lần ông Trọng từng nhận định là phải chống tham nhũng trong bộ phận đi chống tham nhũng, cho nên chuyện này gần như là đương nhiên và đây là nỗi đau lớn của dân tộc. Trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, cho đến thời điểm hiện tại có hai vụ bị phanh phui, có thể nói là gây rung động trong dư luận, bao gồm vụ án hai ông cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhận hối lộ hàng triệu đô la Mỹ và một vụ các cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng khi đang thanh tra ở tỉnh Vĩnh Phúc và bị công an tỉnh này bắt giữ hồi trung tuần tháng 6 vừa qua. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng những vụ việc như thế đã đang và sẽ còn tiếp diễn, với dẫn chứng qua lời tuyên bố của cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Bà Doan bảo là ăn không kể thứ gì mà, bất cứ cái gì cũng ăn, ăn từ hài cốt liệt sĩ, ăn cho đến thức ăn của trẻ con, thuốc men của người bệnh tật, ăn có từ cái gì đâu. Cho nên tình trạng tham nhũng gần như là quy luật và không thể nào giải quyết được nếu thể chế hiện nay vẫn tồn tại. Ông Nguyễn Khắc Mai còn nhắc lại nhận định của cố giáo sư Hoàng Tụy rằng hệ thống chính trị Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bị hỏng thì tất cả hệ thống đều bị hỏng theo. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam từng khẳng định với AFA về bộ máy hành chính của Việt Nam là bộ máy tham nhũng vô phương cứu chữa. Bộ máy hành chính của đảng và hành chính của nhà nước thì nhân viên bên cạnh lương còn có bổng. Bổng đã lớn nhưng còn dựa vào quyền để lục khoét của dân thì tham nhũng này mới là khủng khiếp. Tham nhũng từ trên xuống dưới, càng lên cao thì càng tham nhũng lớn. Trên chắp bu tham nhũng thì cấp dưới tội gì không tham nhũng và cứ thế tham nhũng xuống tận cơ sở. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, cho nên cả bộ máy đó không phương cứu chữa. Giải quyết thế nào? Đại biểu Hoàng Văn Hùng tại phiên báo cáo công tác của cơ quan tư pháp trước Quốc hội hôm 4 tháng 11 đã đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm khắc những cán bộ công chức có nhiệm vụ phòng chống tham nhũng bị phạm tội để tạo niềm tin cho người dân, Bên cạnh đó, báo cáo thẩm tra của cơ quan tư pháp cũng đề nghị chính phủ cần phải tổng kết, đánh giá và nhận diện để dự báo đúng tình hình tham nhũng, nhằm đề ra giải pháp chống hiệu quả sát với tình hình thực tiễn. Mặc dù vậy, đài RFA ghi nhận giới quan sát tình hình Việt Nam cũng khẳng định rằng những đề nghị này không bao giờ đạt hiệu quả. Ông Nguyễn Khắc Mai nêu lên một giải pháp hữu hiệu mà người đứng đầu là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước cần phải làm là ông Trọng khôn ngoan thì phải tiếp xúc với nhóm người có ý kiến độc lập – còn muốn cải thiện tình hình thì phải mở rộng dân chủ và lắng nghe tri thức cũng như cải tổ bộ máy lãnh đạo của Đảng. Còn nhà báo Trần Quang Thành, người từng bị tạt axit hồi năm 1991 bởi các bài báo viết chống tiêu cực và phơi bày tham nhũng tại Việt Nam thì khẳng định rằng muốn chống tham nhũng thành công phải dựa vào dân, nghe dân chứ đừng theo ý đảng thì họ sẽ triệt được tất cả những kẻ tham nhũng. Còn nếu cứ như bây giờ là phe nọ giết phe kia thì chỉ diệt được chân rết này sẽ nổi ra chân rết khác hiện nay họ chỉ chống tham nhũng trên bề mặt. Tóm lại, còn Đảng Cộng sản thì không bao giờ chống được tham nhũng vì họ vừa đá bóng vừa thổi còi, đúng như câu luật là ta, ta là luật mà.